Riêng về phần tan tích bên ngoài như nam châm, nước muối, dọi đèn, em bao tan tích cho các bác. Đây, sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này để cho các bác hiểu hơn về nó. Còn nếu bác nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn, các bác muốn được sở hữu, các bác cứ lên cơ sở em. Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở Bến Xe miền Tây. Còn nếu không thì các bác cứ alo cho em, số điện thoại em ở trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn cho các bác. Đây là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bá dung bốn mặt. Khi đi chơi các chỉ cần mang được cho mình một hột này vào thôi. Còn hai hột còn lại là hai hột chợ. Hai hột này là hai hột chợ. Nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ. Đây, đây là cái máy báo dung. Khi vào chơi mình chỉ cần mang cái máy báo dung này vào thôi này, đút ở trong người, túi quần, túi áo, đút đâu cũng được. Riêng với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này, các bác vào chơi các bác chỉ cần luồn cho mình một hột vào thôi. Các bác để cho người ta lắc mình đứng ngoài cầm mày báo rung đánh là coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi các bác nhá còn đây đây là cái nhịp rung của nó này rung đủ bốn mặt cho các bác nhất nhị ngũ lục ba bốn thì không rung tất nhiên là nhất nhị thì mình đánh xỉu ngũ lục mình đánh tài tam tứ nó ở giữa thì cái chén này các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác giỏ còn nếu không thì các bác bỏ qua và tất nhiên là trong tài xỉu gặp chén phản là chuyện bình thường đúng không ạ nên là kể cả mình có nhất nhị nhiều khi nó vẫn lên tài đó là phản thế hột các bác nhá sau đây em như vừa rồi đã nói nam châm nước muối dọi đèn thì em bao cho các bác bây giờ em sẽ dọi thử đèn cho các bác này đây em dọi đèn cái hột bốn mặt này đó các nhìn không hột trong luôn đây đây là hột trợ này đó các nhìn này xem hai hột nó có khác gì nhau không đó trong như nhau luôn nhá các anh nhá đây hỗ trợ tiếp này đó được chưa ạ em soi cả ba hột cho các bác này các thấy nét không đó trong luôn được chưa ạ tiếp theo em xin phép thử nam châm này nát chén hột luôn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 bác nhá về cái máy báo rung thì em bật lên và em xin phép được cầm ở tay bởi vì là khi mà vào chơi ấy nó rung rất là nhẹ mà nên là để đây các bác cũng không cảm nhận được độ rung máy một rung này một rung ở đây có gì ạ một rung ở đây thì có nhất mình đánh xỉu đúng không ạ có nhất ra xỉu máy không dung này không dung ở đây có tam tứ cái này thì các bác bỏ qua cho chắc còn nếu các bác ưng thì các bác dở như lúc đầu em nói đó đó có tam được chưa cái này dung ba dung này ba dung ở đây là có mặt ngũ ngũ gì các bác ngũ thì mình đánh tài đúng không ạ đó có ngũ này nhưng mà chén này bị phản thế hột như lúc đầu em nói này này các bác này ngũ nhưng nó lại về xỉu đúng không ạ tất nhiên là 10 chén mình không thể chuẩn xác được đến cả một 10 được tất nhiên là sẽ gặp một đến hai chén phản rồi đây là chén phản chứ không phải là máy báo sai nha các bác nhá máy rung ba rung tiếp này ba rung mình lại đánh tài có mặt ngũ này đó có ngũ và về tài chuẩn chưa ạ máy rung hai rung